chưa tao gửi cho tao coi thôi nè ổng xây dựng gì nè bà nói ra đọc đi cái gì không hiểu lỗi ra đâu chị xây dựng cấp dài chấm điểm ha kêu á chịu nó vô về á về đó, kêu mà em lấy xe của nó đi đồ hết đi xe của nó